Vâng, chào mừng anh chị đến với chương trình ờ, đồng hành giao dịch uh, uh, hàng ngày được tổ chức tại bởi công ty chứng khoán VNREX. Uh, chương trình của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ uh, 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Uh, uh, tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì uh, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên uh, của tư vấn đồng phòng tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VNREX. Đồng hành cùng với uh, chúng ta trong buổi ngày hôm nay thì có anh uh, Nguyễn Trung Du hiện anh là chuyên gia chiến lược thị trường à, anh Du đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán hy vọng rằng những cái uh, chia sẻ của anh sẽ hữu ích cho những anh chị uh, khi tham gia thị trường và trong quá trình mà các chuyên gia trao đổi uh, về thị trường anh chị nào mà có câu hỏi uh, muốn hỏi về thị trường hỏi về cổ phiếu thì anh chị cứ vui lòng để lại cái câu hỏi ở phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ giúp anh chị trả lời câu hỏi đó à, và để mà cái buổi uh, chia sẻ của chúng ta nó diễn ra à, tốt thì vui anh chị vui lòng là ờ, tắt mic để đảm bảo nó không ảnh hưởng đến các à, anh chị khác à, thì trước tiên à, à, linh xin phép được đi vào điểm qua về cái diễn biến à, giao dịch của trong phiên giao dịch ngày à, à, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì phiên giao dịch ngày hôm nay là mở đầu phiên giao dịch thì uh, chúng ta đón nhận một thông tin uh, rất quan trọng từ tập thống kê đó là thông tin về uh, cái uh, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 À, à, năm 2021 thì trong đó thì à, đúng như các phương tiện truyền thông có nhắc đến thì GDP quý 3 của chúng ta âm hơn 6% và là một mức âm mà lớn nhất kể từ khi mà thống kê cái chỉ số GDP theo quý và với cái thông tin này thì thị trường cũng thị trường mở cửa cũng có phản ứng cũng khá uh, theo thông tin uh, khi đó thì thị trường đã giảm từ khi mở cửa cho đến 11 ờ, giờ sáng ờ, và ờ, sau đó thì cái cái lực bán ở cái thời điểm mà mà thị trường phản ứng với thông tin về về về, về vĩ mô nó không thực sự là không thực sự là quá mạnh và sau đó thì thị trường có cơ hội để hồi phục lại từ 11 giờ và tiếp tục duy trì được cái đà hồi phục đến cuối phiên và đóng cửa chỉ số VN Index uh, giảm nhẹ 0.1% 0.1 điểm và cái độ rộng của thị trường phiên giao dịch hôm nay thì cũng khá là hẹp khi chúng ta thấy rằng có 191 à, mã cổ phiếu tăng giá, trong khi đó à, có 210 à, mã giảm giá và có 44 mã à, tham chiếu. À, à, bên cạnh đó thì cái chỉ số VN30 ngày hôm nay thì cũng biến động trong một cái biên độ nó nó khá là hẹp khi mà chỉ số uh, đóng cửa và giảm 0,6%. À, cái độ rộng thị trường cũng vẫn nghiêng về bên uh, bên bán khi mà có đến 17 mã cổ phiếu uh, uh, bị bán À, giảm điểm trong đó có 12 mã cổ phiếu uh, tăng trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung các cổ phiếu uh, uh, midcap là các cổ phiếu cũng cũng hồi phục khá là tốt trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay uh, khi mà khi mà các cổ phiếu tích cực trong phiên ngày hôm nay thì có thể kể đến những nhóm cổ phiếu như uh, các cổ phiếu uh, của nhóm uh, phân bón chúng ta thấy BFC đạm xuống Mỹ đạm Cà Mau uh, nó cũng uh, tăng khá tốt trong phiên ngày hôm nay hay một một số vài cổ phiếu liên quan đến uh, như Senegal. À, trong chiều à, ngược lại thì chúng ta thấy rằng các cổ phiếu à, penny cũng vẫn tiếp tục bị à, bị bán, à, đặc biệt những cổ phiếu liên quan đến à, à, đầu cơ mà cái giai đoạn mà vừa rồi tăng khá mạnh, những giai đoạn vừa rồi thì cũng trong phiên nay cũng bị bán khá khá mạnh. thị trường hôm nay đặc biệt là nhóm cổ phiếu VN30 thì có nhìn thấy chúng ta nhìn thấy tín hiệu là uh, cái dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại cái nhóm cổ phiếu này tuy nhiên thì ờ, ờ, nếu mà nhìn ờ, vào chi tiết và khối lượng của từng của từng mã cổ phiếu ở trên trên sàn này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đa số cái khối lượng nó tập trung khá là cục bộ ở một vài cổ phiếu trong đó thì tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu như là Hòa Phát này khi mà Phát hôm nay đã khớp được 30 uh, gần 35 triệu cổ phiếu hay là Pau khớp được hơn 31 triệu cổ phiếu uh, ờ, STB hơn gần 50 cổ phiếu. Uh, trong đó thì uh, nhóm cổ phiếu cổ phiếu uh, thép đặc biệt là Hòa Phát hay là cổ phiếu dầu khí trong đó có gas uh, hay là các cổ phiếu khác như Maxan và Thế giới di động là những cổ phiếu mà cũng cũng góp uh, vào cái đà tích cực cho chỉ số trong ngày hôm nay. Uh, tuy nhiên thì cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng thì vẫn chưa uh, vẫn chưa thực sự là tích cực khi mà trong nhóm này chỉ có mỗi uh, duy nhất cổ phiếu uh, Tiên Phong Banh là giữ được cái sắc xanh còn lại đa số các cổ phiếu trong nhóm này đều à, à, đều giảm điện đặc biệt trong nhóm cổ phiếu à, về ngân hàng thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu STB trong phiên hôm nay là cổ phiếu STB là một cổ phiếu nó phát đi một tín hiệu khá là là tiêu cực khi mà cổ phiếu nó có một cái phiên giảm điểm gần 3% khối lượng gia tăng và gần như đã phá đã đã phá vỡ ờ, toàn bộ cái vùng hỗ trợ trước đó của cổ phiếu này cái đường là ngang này và cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu ờ, công thương công thương trong phiên ngày hôm nay cũng khá là cũng là rất tệ khi mà cổ phiếu ờ, cũng có một cái đà giảm khá là mạnh và đang quay lại test cái đáy trước đó của cổ phiếu này khối lượng hôm nay bán công thương khá là lớn nhìn chung nhóm ngân hàng thì ờ, trong phiên ngày hôm nay cũng cái sự phân hóa nó diễn ra khá là mạnh ở nhóm cổ phiếu này và chỉ có mỗi tiên phong banh là à, có cái chiều hướng tích cực còn lại đa đa số các cổ phiếu đều giảm điểm và đặc biệt là khối lượng giao dịch ở nhóm nhóm cổ phiếu ờ, ngân hàng này vẫn ở mức khá là thấp vẫn duy trì mức khá thấp trong ờ, trong một vài phiên trở lại đây điều này điều này cũng không không không thực sự tích cực cho thị trường trong cái giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta nó chưa có chưa thực sự là có một cái dòng cổ phiếu ờ, dẫn dắt ở thời điểm hiện tại về thanh khoản thị trường thì phiên ngày hôm nay thị trường hồi phục tuy nhiên thì khối lượng giao dịch cũng vẫn trên sàn chỉ số vn index vẫn khối lượng vẫn khá là thấp thấp so với các phiên bán trước đó và trên uh, chỉ số VN30 thì khối lượng có có cải thiện hơn một chút tức là có tăng hơn một chút so với phiên dịch ngày qua uh, tuy nhiên thì khối lượng này nó vẫn uh, như linh vừa trao đổi với anh chị thì nó vẫn là khá là cục bộ khi chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu uh, như là Hòa Phát hay là uh, Bao hay là um, STB chứ nó không lan tỏa ra toàn bộ các các của các nhóm ngành hay các cổ phiếu trong trên trên nhóm vốn hóa lớn à, do đó thì nhiều khả năng thì cái thị trường của chúng ta cũng sẽ vẫn tiếp tục uh, sideways trong một cái biên độ à, hẹp mà đã hình thành trước đó tức là trong cái vùng 1330 cho đến 1360 trước khi mà có cái sự cải thiện là tích cực hơn về yếu tố thanh khoản hay là à, có một cái nhóm à, cổ phiếu thực sự mà à, nắm được vai trò dẫn dắt thị trường ở thời điểm hiện tại để đưa cái chỉ số của chúng ta nó, nó vượt uh, lên khỏi cái vùng này để xác nhận cái cái xu hướng tăng trong thời gian tới uh, rồi linh vừa điểm qua về cái cái diễn biến phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, À, anh Du ạ, à, anh có đánh giá gì về, thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ? Ok Linh, cảm ơn Linh nhé. À, xin chào các anh ờ, chị nhà đầu tư. Đợi chút để Du share cái màn hình. Linh nhìn chưa Linh ạ. Được rồi anh ạ. Cái diễn biến của thị trường trong vài tuần qua hay là vài phiên trở lại đây thì nó vẫn là trong vùng sideways thôi, tức là nó vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn trong mô hình triangle diễn ra từ tháng 6 à, đến giờ đúng không ạ nó càng ngày nó càng về cuối cái mẫu hình và diễn biến của những phiên như phiên à, giao dịch ngày thứ hai tương đối tiêu cực diễn biến khiến cho tâm lý thị trường rất là hoảng nhưng hôm qua thị trường đã đã nảy lại khi mà chạm vào cái hỗ trợ kênh dưới của của mẫu hình và phiên nay thì à, các chỉ số thì cũng coi đi ngang thôi và nếu như chúng ta xét trong bối cảnh hôm nay thị trường gánh chịu rất nhiều cái thông tin tiêu cực nhất là cái diễn biến của thị trường chứng khoán quốc tế rất là tiêu cực đúng không ạ bao gồm là uh, chỉ số các uh, các số ở các thị trường uh, Mỹ hay châu Âu châu Á đều giảm rất là mạnh Rồi cộng thêm uh, giá hàng hóa giảm và thêm yếu tố nữa là đồng đô, đô la tăng giá bao gồm cả lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá nữa thì những thông tin đấy thì ảnh hưởng rất là tiêu cực đến tâm lý và thêm một cái thông tin nữa là cái thông tin GDP quý 3 mặc dù chúng ta à, đa số các chấp nhận cái kịch bản là GDP quý 3 sẽ tăng trưởng âm rồi nhưng cái mức tăng trưởng là ờ, hơn 6,7% thì có lẽ nó cũng tương đối cao và nó gây sốc với nhiều người đúng không ạ thì nếu mà chúng ta xét trong bối cảnh phiên ngày hôm nay khi thị trường gánh chịu hai cái tin rất là tiêu cực như thế thì chúng ta thấy là cái việc mà thị trường nỗ lực giữ được cái ờ, cái việc sideways trong phiên này thì đã là một cái tín hiệu rất là tích cực rồi mặc dù rất nhiều cái đợt bán trong phiên nếu mà chúng ta chứng kiến cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái anh du quan sát thì thấy có khoảng ba bốn đợt bán trong phiên và đến có những lúc chỉ số giảm đến 10 điểm nhưng mà đến cuối phiên thì ờ, chỉ số có những mức độ hồi phục rất là tốt và nếu mà nhìn sâu trong nội tại thị trường thì ờ, cái diễn biến cuối phiên nó cũng rất là tích cực tại vì có nhiều nhóm ngành thì bắt đầu cảm ờ, tăng giá rồi nó không bị cuốn theo thị trường như phiên giao dịch ngày thứ hai và nếu cộng với phiên dịch ngày hôm qua chúng ta thấy là phiên dịch hôm qua là những cổ phiếu ngành dầu khí rồi những cổ phiếu ngành bảo hiểm tăng giá không ạ còn hôm nay thì ờ, ờ, nó ở diện rộng hơn bao gồm rất nhiều nhóm ngành phiên 30 thì nó cũng tương tự vn index thôi thì cá nhân du thấy nó vẫn là sideways và chúng ta vẫn vẫn phải tiếp tục chứng kiến cái bối cảnh ờ, sideways nó sẽ tiếp diễn trong một vài phiên tới khi mà nó chưa chưa có dòng tiền đủ mạnh để thúc đẩy thị trường vượt ra khỏi cái kênh sideways này. và cũng chưa có áp lực bán để khiến thị trường vỡ cái kênh sideways hiện tại thì trading trong một cái xu hướng sideways thì thường rất là khó chịu khi chúng ta giữ tỷ trọng cổ phiếu nhiều thì có thể rất là áp lực nếu chúng ta bán ra thì thì vô tình chúng ta lại có thể bán đúng đúng lúc mà cổ phiếu nó lại tăng giá đúng không ạ cá nhân du vẫn giữ quan điểm giống như trao đổi với các anh chị trong vài tuần trước thì mặc dù xu hướng là sideways nhưng mà du vẫn nghĩ cái xác suất thị trường nó diễn biến theo trường tích cực nó cao hơn tại vì thứ nhất là về mặt lý thuyết thì mẫu hình ờ, uh, triangle là mô, và trước đấy là mô hình tăng giá thì cái xác suất uh, tiếp diễn mô hình nó tương đối cao thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái thông tin ờ, GDP quý 3 thì có lẽ là cái thông tin xấu nhất mà mà chúng ta đón nhận rồi vì những cái thông tin uh, tiếp theo về tăng trưởng quý 4 hay là thúc đẩy uh, tăng trưởng quý 4 thì hầu hết nó sẽ là những thông tin tích cực thôi những thông tin về dịch bệnh thì uh, cũng là những thông tin mà những ngày gần đây chúng ta thấy là số ca nhiễm đang giảm dần đúng không ạ và nhiều thành phố cũng đang quyết tâm mở cửa từ 1 tháng 10 thì ờ, thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng đâm ra là cái, ờ, cái kỳ vọng ờ, về tăng trưởng quý 4 rồi thúc đẩy đầu tư công thì nó sẽ là cái điểm nhấn cho thị trường những tháng cuối năm thôi cái dù vẫn tin là một cái kịch bản nó lạc quan về thị trường tuy nhiên chúng ta cũng dự phòng những kịch bản nó xảy ra những cái black swan bất ngờ đúng không ạ tức là những cái sự kiện thiên nga đen đấy trên trường tài chính quốc tế nhưng mà hiện tại nó chưa có cái dấu hiệu gì đấy nó đáng ngại cả và mọi thứ nó vẫn đang đang ủng hộ cho cái kịch bản mà sideways để đi lên thì nhiều hơn ta sẽ đi review qua một số cái nhóm ngành cổ phiếu thì ờ, với nhóm ngành ngân hàng chắc là mọi người cũng thấy rõ đúng không ạ nó cũng chưa có gì mới thì những trạng thái như Techcombank thì nó khá là, là ổn định tức là nó vẫn đang sideways thôi nó không quá tiêu cực vì nó vẫn cách xa cái cái vùng ờ, hỗ trợ thiết lập từ tháng 6 tháng 7 đến giờ nhưng ngược lại những cổ phiếu như công thương thì ờ, nó tiêu cực hơn đúng không ạ công thương thì càng ngày cũng tiến sát về cái chỗ ờ, hỗ trợ của đầu tháng ờ, cuối tháng 8 đầu cuối tháng 8 đúng không ạ 27 tháng 8 và cái rủi ro vỡ thì cũng có thể xuất hiện tại vì chúng ta thấy là cái thanh khoản công thương ở đây cạn kiệt nhưng mà những cái phiên giảm khối lượng rất là mạnh như, ví dụ như hôm phiên nay cho thấy là cái tâm lý của mọi người bắt đầu mệt mỏi trạng thái như ACB hay là MB thì nó cũng tương tự thôi nó cũng không quá tích cực nhưng mà cũng không quá tiêu cực thì nó đỡ hơn được công thương thôi và nó cũng giống giống như Techcombank trạng thái tiêu cực nhất thì như Linh cũng đã đề cập từ đầu đến trạng thái của STB đúng không ạ STB thì bắt đầu phá vỡ cái ờ, hỗ trợ mà được thiết lập từ tháng 7 đến giờ rồi, cuối tháng 7 thường sau khi vỡ hỗ trợ của phiếu nó sẽ có nhiều áp lực để nó tìm kiếm các cái vùng hỗ trợ mới à, quan điểm của du thì cũng không nên đoán đáy bởi vì khi nào cổ phiếu nó tạo được cái vùng hỗ trợ mới thì chúng ta mới quan tâm trở lại hoặc là nó break được cái kênh giá giảm còn việc chúng ta bắt đáy thì nó quá rủi ro thì khi cổ phiếu tăng thì chúng ta cũng rất khó để để đo lường hết được cái cái sự điên rồ của nó và khi nó giảm thế tốt nhất là chúng ta đi quan sát thêm Đấy, trường hợp của Liên Việt Pop thì đúng không ạ cũng đang mấp mé ở cái chỗ mà có thể à, có thể vỡ thì ờ, cái niềm tin thì vẫn đặt vào những cái cổ phiếu banh lớn hơn thôi ví dụ như là Vietcombank hay là Techcombank đúng không ạ? Nếu mà Vietcombank uh, có cơ hội break lại cái vùng uh, giá 103 thì nó sẽ có cái hiệu ứng tích cực cho nhóm ngành ngân hàng. Hoặc như trường hợp của Techcombank chẳng hạn. Nó có cái tầm ảnh hưởng đến à, nhóm ngân hàng lớn ấy. Và những ngân hàng nhỏ thì nếu mà break out được cái mô hình giá giảm này thì nó sẽ đỡ áp lực trên cổ phiếu khác. Còn những trường hợp mà mà phá đáy lại tẻ thì như thời gian qua nó diễn ra và nó không quá tác động nhóm ngành đâu. Ví dụ trường hợp của VIB thì trong cái nhịp uh, trước khi nó phá đáy thì cũng nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng khác cũng không bị đổ gãy theo hay như công thương thế nó cũng đã có một nhịp vỡ cái đáy của tháng ờ, tháng 7 rồi nhưng mà các phiếu banh khác thì nó cũng không bị vỡ ví dụ như người so sánh với Techcombank thì nó nó giữ được cái đáy của nó trong suốt cái thời gian qua từ tháng ờ, tháng 7 đến giờ thì đây là những trường hợp mà dù đánh giá tích cực hơn trường hợp của Tiên Phong Banh thì nó quá tích cực rồi của Tiên Phong Banh là cổ phiếu ngân hàng ờ, vừa được đỉnh và đang trên đà đi lên mặc dù mấy phiên hôm qua nó cũng bị vùi dập theo tâm lý thị trường và bị chốt lời nhưng mà nhìn cái triển vọng à, ngắn hạn vẫn rất là tích cực ngắn và trung hạn thì nó cũng chưa có gì xấu cả nhưng có lẽ nó phù hợp với những người à, có và nắm giữ thôi còn mua mới thì ra giờ cũng có quyết định khi mà cả nhóm banh thì nó cũng chưa đồng thuận nếu mà tiên phong banh tăng trên một cái môi trường của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng nó đi lên ấy, thì cái động lực tăng nó sẽ sẽ mạnh mẽ hơn và nó có nhiều cái điểm, cái điểm tựa hơn để chúng ta yên tâm hơn Nhóm chứng khoán chứng khoán thì cũng không có gì đặc biệt cả, vì cả anh Du thấy nó vẫn là sideways và vẫn sideways theo chiều hướng hơi tiêu cực. Nhất là những trường như thế này, ta thấy là sideways theo chiều hướng bào mòn và mỗi ngày chúng ta sẽ có thể bị mất đi một chút. Nó chưa có tín hiệu tích cực. Mặc dù cái triển vọng à, à, quý 3 và triển vọng quý 4 chắc chắn là vẫn là tích cực thôi vì thanh khoản thị trường lớn hơn nhiều so với quý 2 và cái vùng giá hiện tại thì vẫn là vùng giá tốt mặc dù nó có thể thấp hơn à, quý 2 một chút nhưng mà chúng ta nhìn nhóm ngành ngân hàng thôi còn rất nhiều cổ phiếu mid cap thì cái ờ, mức giá nó cao hơn nhiều so với quý 2 còn những cổ phiếu tầm ờ, vốn hóa lớn ví dụ như Masan hay là thế giới di động FPT thì nó cũng đâu có thấp hơn nhiều so với lại quý 2 đâu mà phát như thế cái kết quả kinh doanh của quý 3 quý 4 của ngành chứng khoán cá nhân dụng kỹ là nó vẫn là tích cực nhưng mà có lẽ là cái triển vọng giá ngắn hạn thì nó đã phản ánh phần nào những cái kỳ vọng đấy rồi và nó đang theo hướng mà sideways và bò mòn là chính thôi và chúng ta nên nên hạn chế giao dịch những cái, cái cổ phiếu mà đang có xu hướng sideways hoặc đang là bào mòn theo xu hướng giảm nên nhất là chúng ta phải nên đợi thôi có cái quyết định nào nó vội vã trong giai đoạn mà nó đang yếu như này nhóm cổ phiếu mà cá nhân du thấy là nó tích cực trong phiên hôm nay đây ví dụ như là những phiếu phân bón chúng ta thấy là nó đã tích lũy khoảng vài tháng mà hôm trước thì nó bị vỡ cái nền hỗ trợ nhưng ờ, hôm nay thì cổ phiếu này bật ngược lại thì thường ờ, thường các cái cú mà vỡ mũ hình và nó bật ngược lại thì đấy là những cái cú được gọi là thread down ở trong cái địa vía đây tức là những cái phiên mà giải thích một cách ngắn gọn nó giống như chúng ta cố tình ờ, tạo một cái cú vỡ để ờ, ngay mà cái, cái lượng cung lỏng lẻo nhất có thể bán ra để người ta thu mua vào và nó thể hiện là thường những cổ phiếu vỡ và sau đấy bật ngược lại cái vùng nó nó đã bị vỡ tức là nó vỡ hỗ trợ và nó quật ngược lại rất là mạnh thì nó cho thấy là cái cú cú đấy gọi là cú third down tức là cái cú mà và cố tình ờ, để vỡ mô hình để mà gom hàng số lượng lớn hoặc là để test cung cầu thôi trước khi mà cổ phiếu nó có thể tiếp tục tăng trở lại những trường hợp như đạm phú mỹ hay đạm cà mau nó diễn ra tình trạng đấy tức là một hai phiên trước thì nó bị vỡ và nhìn rất là xấu nhưng mà thì sau hai phiên thì cổ phiếu hai cổ phiếu này quay lại khá là mạnh mẽ và cái giúp nghĩ là cái xác suất nó tiến về vùng đỉnh cũ là tương đối cao vì ra nó cách vùng đỉnh cũ đâu có có 10 đến 15 phần trăm thôi còn cái xác suất vượt ờ, đỉnh cũ hay không thì chúng ta quan sát thêm ví dụ như trường hợp của đạo phú mỹ thì cá nhân du thấy là cái xác suất nó cao hơn tại vì cái khối lượng vào phía này nó quyết liệt những cái xác suất nó quay trở lại đỉnh cũ hoặc là có thể vượt nó cao hơn và trường hợp của đạm và mau thì nó hơi hơi yếu hơn người thấy là cái thanh khoản của hai phiên này thì nó nó thấp hơn hẳn so với thanh khoản của, của thời gian trước đâm ra nó chưa có xung lực để mà đánh giá về cái xác suất vượt đỉnh một trường hợp tích cực nữa cá nhân du thấy đấy là trường hợp của hòa phát là trường hợp mà trong vài tuần qua trong các cái buổi trao đổi về thị trường thì thì các chuyên gia bên REX cũng luôn đánh giá cao cổ phiếu này tại vì uh, nếu ta xét uh, Hòa Phát từ 26 tháng 9 này và từ 6 tháng 9 đến nay thì ta thấy cái thanh khoản của Hòa Phát quay trở lại rất là tốt với những phiên tăng rất là nổi trội so với những phiên giảm và cho thấy cái cái quá trình mua vào của ai đấy đang rất là mạnh mẽ và cái niềm tin về cái việc mà mà vượt đỉnh nó đang rất là cao và cá nhân dũng là người nhiều lần đưa ra quan điểm về Hòa Phát và và mình cũng tin là Hòa Phát sẽ vượt đỉnh suất và đỉnh tương đối cao về mặt lý thuyết và cái kỳ vọng là vùng 62 63 ở trong cái mẫu hình này Tại vì cái khối lượng ờ, chúng ta thấy là cái vùng đỉnh trước nó chỉ 30 40 triệu thôi và khi mà dòng tiền quay lại giờ thanh khoản nó cũng còn tốt hơn đúng không ạ 34 35 triệu thì cái xác suất cái vượt lại cái vùng mà nó thanh khoản 30 triệu nó cũng không khó lắm nhưng nếu mà cái vùng đỉnh cũ thanh khoản 40 50 triệu bây giờ thanh khoản chỉ có 20 30 triệu thì chúng ta sẽ cần quan sát thêm và Hòa Pháp vẫn là cái trường hợp mà và phù hợp với những người mà kiên nhẫn tức là mua và nắm giữ và và chờ đợi vượt đỉnh để về kỳ vọng thôi đánh dung nghĩ cái rủi ro rất là thấp bởi vì những cổ phiếu mà trong của ngành nói nó đã chạy xa rồi như hoa sen hay nam kim nó đã tăng khá xa so với lại cái cái đỉnh hòa phát trước đây rồi là nó cùng tạo đỉnh ở vùng ờ, đầu tháng 7 nhưng giờ các phiếu này nó đã có một cái quá trình nó tăng quá nóng thì có lẽ bây giờ tiền dòng tiền tập trung hòa phát thì cũng là hợp lý không còn những cổ phiếu ngành khác ví dụ như vận tải biển thì dũng chưa thấy có gì khác biệt đâu tức là nó bị vỡ mô hình ờ, tích lũy và bắt đầu nó suy yếu nó cũng chưa có gì nó thực sự nổi trội à, hải an cũng thế rồi ờ, những cổ phiếu ngành dầu khí thì ờ, hai phiên gần đây tăng rất là tốt hôm nay điều chỉnh nhẹ thì ta nhìn những cổ phiếu khí thì tăng mạnh hơn ví dụ như PGD hay là PGS đúng không ạ tức là những cổ phiếu bán xăng dầu hay là khai thác xăng dầu tức là những cổ phiếu liên quan đến khí thì uh, đang xảy ra tình trạng thiếu khí ở bên uh, đang kỳ vọng ở bên uh, châu Âu và châu Mỹ ở bên Mỹ bị thiếu khí và các phiếu này nó có lý do để đầu cơ giá lên không thì gas này thì nó chạm cái đỉnh cũ đợt tháng 8 mà nó đang lùi lại nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái xung lực của gas trong hai phiên gần đây so với xung lực cùng đỉnh tức là cái lượng hàng bị kẹt ở đỉnh thì rõ ràng rằng cái cái xung lực gần, gần đây rất là mạnh là tiền tham gia trong cái đợt này mạnh hơn những cái đợt đỉnh trước và cái xác suất thì Dũng nghĩ là xác suất vào đỉnh nó cũng tương đối cao và những cổ phiếu như GAT hay là những cổ phiếu như PVS thì nó sẽ sẽ phù hợp với những ai mà cái độ rủi ro cao và chấp nhận cái mạo hiểm bởi vì nó gắn với lại cái diễn biến của giá commodity ở trên trên thị trường quốc tế và với cái với GAT thì cá nhân Dung nghĩ là cái xác suất nó tiến về vùng 110 là tương đối cao tức là vượt qua cái đỉnh 98 à, 9 và hôm nay nó chạm phải thì có thể nó lùi lại một hai phiên và nó có thể kỳ vọng về vùng 110 và trung tâm tư vấn đầu tư có khuyến nghị này nhưng mà nó cũng qua cái điểm mua tốt à. thực ra bây giờ mua thì nó sẽ xác định và nếu mà một người người uh, mua xác định thì thà người đợi nó vượt đỉnh xong nó điều chỉnh cái test người mua nó sẽ an toàn hơn còn những cổ phiếu như PVS thì uh, hay PBD thì cá nhân du cũng có vài lần đưa ra nhận định rồi là cái xác suất tốt lắm thì nó cũng sẽ về lại cái vùng đỉnh cũ thiết lập trong tháng 6 thôi tức là cái vùng giá 30 và nó không còn quá nhiều cái cái biên độ kỳ vọng nữa cho với rủi ro để chúng ta mua mới còn nếu mà có thì mới nên nắm giữ và đợi cái cái phản ứng lại tại cái vùng giá cũ của tháng 6 thôi PVD hay PSL nó cũng tương tự thôi nhưng mà trường của PVD PSL thì lần này yếu là PVS có lẽ là do những cái tác động của, của việc giãn cách ví dụ như với PSL thì người ta phải, à, phải gánh chịu cái đợt giãn cách và cái tiêu thụ của xăng dầu nó bị kém rất là nhiều mình có đọc thông tin thấy là à, doanh nghiệp phải gửi, ờ, xăng dầu do hết chứa kho bãi khi thì nó sẽ khiến cổ phiếu có có những cái, cái động lực đủ mạnh để vượt đỉnh trong ngắn hạn này. còn lại những nhóm ngành khác thì cái du thấy nó cũng không có gì đặc biệt cả bởi vì nó cũng ờ, hầu hết là sideways thôi và những cổ phiếu nhỏ thì không đề cập ở trong cái, cái buổi trao đổi hôm nay tại vì nó không có cái cái thanh khoản đủ lớn và cái tính thị trường để mọi người tham gia nên tóm lại quan điểm thì du vẫn nghĩ là một thị trường ờ, hiện tại thì nó đang là sideways và nó sẽ theo hướng tích cực nhiều hơn nhất là những cái thông tin xấu nhất đang được cố alo linh ơi vâng ạ cảm ơn anh du ạ cảm ơn anh du đã điểm à, đưa ra quan điểm của anh về về thị trường ở giai đoạn hiện tại cũng như là anh đã điểm lại à, đến à, quý khách hàng những cái nhóm cổ phiếu hay hay là những cái nhóm ngành nổi bật trong cái cái thời gian vừa rồi và tiếp theo là sẽ đến phần à, Q&A phần trả lời những câu hỏi của à, của các anh chị khách hàng thì ở đây có một uh, uh, có anh anh uh, có hỏi về uh, xin các chuyên gia cho nhận định về ngành mía đường cuối năm 2021 thì nên uh, đầu tư vào mã nào thì không biết anh dung có cái cái chia sẻ gì về cái uh, ngành mía đường này không ạ ngành mía đường thực ra thanh khoản lớn với lại vốn hóa lớn thì ra chỉ có QNS được Quảng Ngãi nó vừa đường vừa sản xuất các cái sản phẩm tiêu dùng khác nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cái bức tranh lớn thì nó vẫn là cổ phiếu mà lên sàn từ 2017 nó suy giảm và bây giờ nó hồi phục lại đúng cái chỗ mà nó đã bắt đầu rơi thôi ta thấy là mẫu hình nó cũng khá cân và thường dân kỹ thuật thì có thể kỳ vọng đây là một cái cái cốc không ạ và nó người ta kỳ vọng nó hình thành một cái tay cầm nữa thì, thường quá trình hình thành tay cầm thì nó sẽ chiếm khoảng 1 phần ba cái, cái cốc này ta thấy cái thời gian tay cầm thì thì rất là dài ở à, cái cốc rất là dài từ 2017 đến 2021 đâu đó khoảng hai năm rưỡi Đấy, tức là cái quá trình hình thành cây cầm có thể nó phải xảy ra khoảng phần ba thời gian của cái cốc tức là đâu đó khoảng à, sáu bảy tháng đúng không? nhưng mà như thế thì hơi dài quá còn xét về ngắn hạn thì nó vẫn là trong cái xuống tăng ấy, mà nó đang thoái lui trong những phiên gần đây thì à, cái tôi thấy là nếu mà mua thì chúng ta phải đó là một cái kỳ vọng nó vượt hẳn cái đỉnh mà nó đã tạo ra từ 2017 đến giờ và nó chưa vượt được thì hôm nay cái kỳ vọng nó sẽ lớn hơn còn bây giờ chúng ta mua thì cái đỉnh nó rất là gần và nó cũng chưa thấy cái động lực vượt đỉnh và nó đang là một cái phase điều chỉnh ngắn hạn ấy. thì nên quan sát thêm tức là khi nào nó vượt qua cái đỉnh ở à, 55 thì chúng ta quan tâm trở lại và thanh khoản nó phải, phải tốt tức là thanh khoản hiện tại khoảng triệu phiên ở những phiên mà đỉnh điểm hiện tại thanh khoản nó đã bị sụt giảm còn 400 nghìn thôi phải đợi tín hiệu khi nào nó vượt 55 thì mình quan tâm trở lại còn những trường hợp như SBT thì cá nhân du không tin tưởng lắm vì cổ phiếu này thì xét được tốc độ cơ bản hay kỹ thuật thì mình cũng không tin tưởng cá nhân du cũng khá hiểu cổ phiếu này và cũng thấy những cái diễn biến của nó trong quá khứ nó rất là bất thường và mình cũng thấy là như ai định cổ phiếu này trong nhiều năm qua thì bị rất nhiều cái cú mà nó lên và nó rơi rất là sâu đúng không ạ nó lên và nó rơi rất là nhọn nó cũng chẳng có lý do gì cả tham gia cái việc chết đinh nó thì không nên Và những cái cổ phiếu khác ví dụ như LS hay là SLS thì thanh khoản nó quá thấp ấy. nó không phù hợp với lại ờ, số đông nhà tư tham gia thì rất khó để tư vấn cho số đông còn ờ, nếu các anh chị tham gia thì ví dụ như là SLS thanh khoản nó có vài chục nghìn một phiên thôi mặc dù cơ bản rất là tốt thì nó sẽ phù hợp với những anh chị hiểu về cơ bản và mua và nắm giữ ở góc độ ờ, đầu tư thôi còn trading thì rất là khó LS thì ờ, nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì nó vượt qua cái đỉnh giá ở vùng khoảng 14 14 năm ấy. thì ờ, hiện tại nó đang được coi là đi test lại ờ, vùng đỉnh cũ thì nó chưa có gì xấu cả và nếu như nó xuất hiện những cái phiên mà tăng mà thanh khoản nó quay trở lại tức là dòng tiền quay trở lại và thanh khoản đâu đó khoảng một triệu rưỡi trở lên ấy, thì có thể là cân nhắc được nhưng mà nó phù hợp với chết đinh số lượng nhỏ thôi và chết đinh nhanh thôi thì cái thanh khoản của nhóm ngành này nó rất là bé nên rất khó để tư vấn cho đám đông chết đinh được và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà có tính đầu cơ cao cái sóng tăng của sao nó, rất là rõ ràng tức là những sóng tăng nhịp nào ra nhịp đấy và chết đinh thì vẫn chết đinh được nó không đến nỗi tệ như SBT và nó vẫn có thanh khoản hàng triệu được người chết đinh tức là vẫn tham gia mấy chục nghìn được đúng không ạ cái dung nghĩ là nó là một cái có thể cân nhắc được vì thực ra là nhóm ngành mía đường trong thời gian qua thì nó giá nó tăng giá hàng hóa giá mía đường nó tăng rất là tốt rất nhiều hàng hóa đang vào cái chu kỳ tăng giá mạnh tại vì cái sự thiếu hụt của nguồn cung do gián đoạn của sản xuất với lại vận chuyển giá than tăng mạnh giá thép thời gian qua tăng mạnh giá đường giá dầu rất nhiều mặt hàng giá tăng rất là mạnh thì nó vẫn là một cái lý do đầu cơ được thôi à, nếu mà chúng ta chấp nhận là bỏ qua cái diễn biến uh, chấp nhận là coi là một cái cổ phiếu mà chúng ta tin tưởng thì chúng ta đợi dòng tiền quay trở lại và thanh khoản nó quay trở lại khoảng triệu rưỡi trở lên chúng ta quan tâm và cái điểm mua tốt nhất là giá phải trên 14 tại vì nếu mà giá nằm dưới 14 thì nó bị fail so với ờ, cái mô hình mà đã vượt đỉnh thì nó đây nó lại bước vào cái thoái trào rồi tốt nhất là đợi một hai phiên tới nếu mà thanh khoản quay trở lại và giá tốt nhất là trên 15 tham gia thì nó nó có vẻ hợp lý hơn mặc dù cũng khuyến nghị lại là cổ phiếu này thanh khoản thấp và cái, cái tính thị trường nó không quá cao so với những lớn thanh khoản lớn đó. cảm ơn anh Du ạ có anh Vũ Minh Quang có hỏi về À, các anh cho ý kiến nhận định về xu hướng của nhóm chứng khoán và công nghệ trong quý 4 ạ. Thì không biết anh Du có quan điểm gì về cái ờ, hai nhóm này không ạ? Nhóm ờ, chứng khoán thì cái anh Du cũng đưa ra nhận định tức là nếu mà xét kết quả kinh doanh thì ờ, đầu tiên là kết quả kinh doanh quý 3 quý 4 rất là tốt, xét về thanh khoản với lại cái triển vọng thị trường. Và cái triển vọng năm sau thị trường chứng khoán vẫn rất là tốt, phù hợp với những ai đầu tư dài hạn thôi. Còn ngắn hạn thì trong vài tuần qua thì trong các cái lần nhận định thì luôn đưa ra quan điểm là nó đang sideways giảm tức là sideways và đang rơi từ từ người nhìn thấy ai rõ nhất tức là nó đang có một cái quá trình bào mòn những ai có lãi người ta đang chốt lời và đã đang rút ra những cổ phiếu khác thì hầu hết cổ phiếu ngành chứng khoán đang bị thế nó hơi tiêu cực trong ngắn hạn một chút tại vì cái quá trình tăng nóng trước đấy nó cần cái đợt thay máu để những người khác người ta mua vào và có tình hình tài chính tốt hơn để nắm giữ dài hạn thì uh, nên đợi thôi thì ờ, khi nó đang sideways và đang bào mòn thì chúng ta mua vào chúng ta sẽ rất là áp lực và nếu mà nhỡ nó giảm hơn so với mình mình dự phóng trước thì lúc đấy chúng ta sẽ có thể lại áp lực khi bán đúng đáy và nhóm ngành công nghệ thì ờ, hầu hết cũng đã phản ánh cái cái đợt tăng trong đợt tăng trước rồi tức là như FPT thì cái xu thế nó đang sideways trong vài tháng nay rồi và đang thành mô hình ờ, đang lo ngại mô hình hai đỉnh tức là nó đang có xác suất hình thành mô hình hai đỉnh khi hai lần lên giá 97 nó đang bị nó lui lại nếu mà nhìn một cách khách quan hơn ấy, thì nó đang là sideways thôi đỉnh ngắn hạn ở 97 và hỗ trợ 92 thôi. biên rất là hẹp 91 nếu như nó break out lên 97 thì nó sẽ có cơ hội để, để tiếp diễn cái sóng tăng và lúc đấy chúng ta mua để hợp lý hơn còn ngược lại chúng ta mua hiện tại mà nó không may nó có cái rủi ro vỡ 90 91 thì chúng ta sẽ chịu áp lực nó thoái lui thì vì tính ra trong cái quá trình tăng suất từ tháng tư năm ngoái nay thì FPT cũng chưa có đợt điều chỉnh nó đủ lớn và đủ dài đâu tất cả các đợt điều chỉnh trước gọi là điều chỉnh ngắn thôi nó diễn ra rất là nhanh thôi nó chưa những điều đợt điều chỉnh thay máu kéo dài hàng quý hoặc là vài quý thì uh, chúng ta nên thận trọng cái rủi ro đấy và những cổ phiếu nhỏ khác ví dụ như CMG hay là uh, ờ, ITD là những cổ phiếu nhỏ trong ngành ý, thì nó đã kết thúc kết thúc cái đợt tăng giá rất là nóng rồi và xét về mẫu hình thì nó cũng đang là một mẫu hình rất là tích cực ở trung hạn ấy, tức là những cái đỉnh sau càng ngày càng cao hơn thì chúng ta có thể cân nhắc đợi những cái, cái nhịp điều chỉnh nó kết thúc và chúng ta uh, quan tâm trở lại thì thường những cổ phiếu tăng giá là mọi người có thể lưu ý ở cái Fibonacci 50 phần trăm tức là những cổ phiếu nào mà nó đã tăng giá thì chúng ta kỳ vọng là nó điều chỉnh tăng giá tiếp chúng ta đợi hai ngưỡng nhất Fibonacci 38.2 giả sử như 52 uh, ờ, chấm 7 với lại uh, ờ, CMG hoặc là ngưỡng thứ hai là 49 9 đến 50 đối với CMG thì nếu mà về đấy mà cung cạn kiệt dần và nó xuất hiện những cái phiên tăng giá tốt ấy, người có thể cân nhắc mua vào thì cái triển vọng ờ, trung hạn nó chưa có gì xấu cả và triển vọng ngắn nó đang là điều chỉnh rồi một phiếu nhỏ như ITD hay là ICT thì các cái du thấy là nó cũng ờ, đã kết thúc cái, cái đợt tăng ngắn hạn đang điều chỉnh nó cũng không có gì nó quá tích cực và chúng ta nhìn những cổ phiếu đồng ngành ví dụ như FPT nếu mà nó còn triển vọng tăng giá tiếp ấy, thì những cổ phiếu ờ, nhỏ trong ngành nó sẽ có động lực để tăng giá còn nếu những cổ phiếu ờ, đồng ngành nó trứng lại hoặc nó quay đầu thì cái rủi ro giảm giá nó vẫn vẫn còn là người nên nhìn FPT để mọi người ờ, quyết định những cổ phiếu trong cùng ngành như là ngành công nghệ có lẽ còn ELC, Elcom là cổ phiếu vẫn đang tăng giá thôi và nó phù hợp với những ai còn để nắm giữ thôi với một cái mô hình mà nó tăng liên tiếp như này nó không có cái đợt điều chỉnh nào để để tích lũy thêm máu ấy, thì cái việc mua vào thì nó rất là hên xui nó, nó giống như chúng ta mua một ờ, một thứ mà chúng ta chưa có cái sự so sánh và đo lường với cái thứ khác nó cần cái thời gian tích lũy lại thì chúng ta cân nhắc sau còn trường hợp này đã lên rất là mạnh rồi dung nghĩ là nếu mà anh chị quan tâm một số vốn lớn thì anh chị nên tập trung fpt thôi à, cảm ơn anh du ạ À, ở đây anh Chu Thanh Thành có hỏi về cổ phiếu uh, ờ, NDT, cổ phiếu diệt may Nam Định. Thì Linh có chia sẻ một chút là thứ nhất là cổ phiếu diệt may Nam Định này là cổ phiếu mà cái thanh khoản ờ, của cổ phiếu này nó khá là thấp, trung bình của nó rất là thấp, khoảng tầm mấy chục nghìn cổ phiếu một phiên thôi. À, do đó thì cái phân tích kỹ thuật đối với những cổ phiếu mà nó có cái thanh khoản nó thấp như này thì nó cũng không không không thực sự có nhiều ý nghĩa. À, còn uh, chia sẻ thêm về về về cổ phiếu này góc nhìn về mặt xu hướng thì uh, cổ phiếu này cũng đang trong một cái xuống uh, xuống tăng giá khá là vẫn đang trong một xuống tăng giá à, tuy nhiên thì như linh vừa chia sẻ cái, cái khối lượng giao dịch của cổ phiếu này nó khá là thấp à, do đó thì um, thì uh, cái việc mà giao dịch uh, đối với cổ phiếu này nó cũng cũng khá là khó đặc biệt là dưới góc nhìn của phân tích kỹ thuật anh lợi ở đây có hỏi về phân tích cổ phiếu S99 có nên giữ trung hạn hay không anh Du có quan điểm gì về phiếu này không ạ cái S9 cổ phiếu mà cá nhân Du không tin tưởng lắm về mặt cơ bản và mình cũng đã nghiên cứu cổ phiếu này khá lâu nhiều lần đã đọc báo cáo tài chính và mình thấy có nhiều điểm mà mình không tin tưởng S99 với lại cổ phiếu gì mà cùng con quên SC công ty con này. Chán dụ không tin tưởng trong cổ phiếu này lắm thì cách giao dịch của nó về mặt kỹ thuật nó cũng không tự nhiên lắm và mặt cơ bản thì nó có nhiều nhiều dấu hiệu ờ, mình cũng không tin tưởng nó không đạt cái tiêu chí bộ lọc về các tiêu chí cơ bản mình đặt ra và trung tâm tuấn luôn đặt ra ra mình sẽ thích ứng cảm ơn anh Du à, anh anh chị Giang Vũ có hỏi về cổ phiếu EGC ạ anh Du có ờ, quan điểm gì, gì về cổ phiếu này không ạ EGC ạ IC thì các anh Du cũng đã có một vài lần trao đổi với các anh chị ở trên ờ, cộng đồng này rồi đúng không ạ? Là các anh Du thấy là cái xác suất mà hình thành cái mô hình vai đầu vai nó đang tương đối cao. Không người thấy là có một cái vai bên trái một cái ờ, cái mô hình đầu ở giữa và đang hình thành cái vai bên phải có vẻ nó cũng tương xứng với vai bên trái. Thì cái cổ phiếu này thì các anh Du nghĩ là cái xác suất nó vượt đỉnh thì, ờ, thì về mặt lý thuyết thì nó vẫn còn vì một khi là cổ phiếu nó, nó không cách xa đỉnh thì nó vẫn còn cái cơ hội vượt đỉnh thì nó các cái đợt điều chỉnh nó chỉ về vĩ mô năm 50 phần trăm thôi nhưng mà về mặt mô hình thì Khánh Du thấy là nó nó có mô hình nó tương đối giống với lại à, vai đầu vai và nó có những cái rủi ro mà và mình nghĩ là cái xác suất nó đang đi xuống các cái rủi ro nó nhiều hơn là rủi ro ờ, cái xác suất đi lên và cái Du nghĩ là cổ phiếu này thì người lời khuyên của Du thì không nên chết đinh nếu mà cái quan điểm của Du thì mình đang lo ngại cái mẫu hình ờ, viral vai nhiều hơn ngay cả hôm trước mới thấy là nó break out khỏi cái kênh giá giảm rất là đẹp nhưng mà chỉ sau vài phiên nó bị rơi ngược lại rất là nhanh và cổ phiếu này thì những cái đợt giảm nó rất là sốc nhất là cái đợt giảm mà ờ, tháng 6 vừa qua ấy, mặc dù trường ờ, nhiều cổ phiếu nó bị kép nó rơi và nó rơi nó tăng hồi lại rất là nhanh nó vượt đỉnh DIG này hay Hà Đô này. mà IDC thì sau cái cú đấy rơi rất là mạnh và cú hồi rất là yếu nếu mà so với mặt chung là cái cái động lực nếu nó vượt đỉnh nó đã vượt rồi còn đến giờ này mà nó vẫn không vượt mà nó vẫn ngoi ngót ở đây thì cái xác suất ờ, xấu đang cao hơn và mình nên hạn chế tại vì có nhiều cổ phiếu bất động sản khác nó đang ở những cái mô hình mà nó đang tích cực hơn Hà Đô hay là HDC Hà Đô mà nó break out đi tiếp thì rõ ràng mô hình rất là đẹp nó đã đủ thời gian tích lũy đâu đó khoảng ờ, hơn một tháng rồi còn nếu tích lũy thêm tuần nữa thì mà break out khá là đẹp còn nếu không break out chúng ta bỏ qua thôi sideways thì không nên chết đi những trường hợp HDC nó vẫn là mô hình ờ, tích lũy và tăng giá rất là đẹp thì cái du thấy là không nên chọn một cái cổ phiếu mà nó đang thiên về hướng rủi ro như thế vâng cảm ơn anh ạ à, anh chị nông khánh huyền có hỏi về uh, phân tích về chiều giữ cổ phiếu công thương ạ anh du cũng vừa trao đổi về cổ công thương ạ giờ chiều giữ ạ ra ừ, chiều mua thì dễ tại vì chúng ta thấy nó sideways nó đang giảm chúng ta ờ, chưa mua đúng không ạ bao giờ cầm tiền nó là cái thế chủ động những cái người mà đã mua và đang lỗ rồi thì nó rất là khó xử nhất là cổ phiếu nó càng ngày nó càng đi xuống bây giờ dũng không biết là anh chị mua với mục tiêu đầu tư hay mục tiêu chết đinh hai là không biết anh chị chịu rủi ro bao nhiêu phần trăm và thứ ba mình không biết ra vốn của của anh chị là bao nhiêu cũng không biết cái trạng thái tài khoản còn thuần về mặt và ờ, xu hướng thì rõ ràng nó đang xấu nhưng mà dù sao nó đang có cái hỗ trợ ở vùng 30.1 ờ, thì ờ, các anh chị quan sát trong vài phiên tới kể cả trong trường hợp nó vỡ thì chúng ta có thể quan sát thêm một hai phiên thường những cổ phiếu lớn này nó vỡ nó sẽ có những nhịp hồi gọi là đi test lại hay là pullback lại cái chỗ nó bị vỡ thì nếu mà nó vỡ xong và nó hồi ngược lại mà nó vượt qua được cái cái ngưỡng 30 mà nó vỡ ấy, thì đấy nó gọi là down tức là cái tín hiệu mà vỡ rồi sau đấy là để test cung để bắt đầu đi lên thì anh chị nên giữ còn ngược lại nếu mà nó vỡ xong mà một hai phiên sau nó vẫn không cố hồi lên được ngưỡng 30 thì mình chấp nhận mình bán thôi tại vì nó vẫn là một cái xu hướng ra xuống và nếu như anh chị là người đầu tư thì du không không dám khuyên anh chị bán hay mua nhưng mà nếu anh chị mà chết định ngắn hạn tức là mình mua vì mục tiêu đầu cơ giá thì rõ ràng mình mình chọn một cổ phiếu mà đang có mũ hình giá xuống và khi mà mình cắt lỗ là mình chấp nhận mình sai và thứ ba là nếu mà chúng ta không cắt lỗ sớm thì giả sử như nó cứ thế nó tiễn nó xuống sâu hơn nữa nó sẽ những thông tin xấu nào đó mà chúng ta không biết nó về những cái, cái mức giá mà chúng ta không tưởng tượng được ấy, thì cái rủi ro chúng ta gánh chịu rất là lớn tại vì trong nhiều năm qua thì có những đợt giá mà chúng giảm giá mà chúng ta cứ nghĩ ban đầu nó giảm rất là ít rồi nó hồi lại dần dần nó cứ càng ngày nó càng sâu hơn nó không phải là lúc nào mà các cái đợt điều chỉnh xong của phiếu có thể vượt đỉnh ngay được thì nó còn có nhiều yếu tố khác cái anh dung nghĩ là, là nên phương án như thế thì giờ rất khó xử nếu mà người đang cầm tiền thì dễ khuyên hơn còn ờ, người đang cầm hàng và đang thua lỗ mà khuyên mà bán xong một hai phiên sau nó tăng giá ta sẽ rất là là đau đúng không thì cái nguyên tắc sau này thì tốt nhất là chúng ta đặt trong những cắt lỗ thôi và khi nó vi phạm ra nên cắt lỗ sớm để ta tránh cái trường hợp mà, mà bị kẹt hàng và khó xử bởi vì tất cả các cái đám cháy lớn là do những đám cháy nhỏ mà ra được cái đám cháy rừng lớn do một hai cái cái mùi lửa mà ra đâu ta phải cố gắng xử lý ngay những cái sai lầm nó sớm à, cảm ơn anh Dụ. ở đây có à, anh chị à, anh à, Thanh Liêm Trần và anh Tuấn Phúc có hỏi về mã cổ phiếu Pau thì Pau hôm nay là một cổ phiếu mà cũng có cái tí diễn biến giá khá giá khá tích cực trong phiên ngày hôm nay bên cạnh à, các cổ phiếu ờ, về điện khác ví dụ như là NT2 này hay là à, QTP HND thì không biết anh Du về góc nhìn về mặt kỹ, thuật anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Bao ừ, thực ra đơn giản mặt kỹ thuật chúng ta nhìn từ tháng 1 đến nay nó vẫn là mô hình à, giá xuống thôi tức là những cái đợt sóng tăng mọi người thấy là hầu hết là sóng hồi thôi tức là nó hồi lại vì nó đã giảm sâu nó hồi lại cái kênh giá trên thôi và nó đều bị dội lại thì lần này thì cũng có thể kỳ vọng là nếu mà nó break qua cái kênh giá giảm thì, thì chúng ta mới có một cái kỳ vọng nó sáng sủa hơn tức là nó hồi lại những cái vùng đỉnh giá 14 hay là 15 mà nó đã từng à, từng gặp phải à, trong thời điểm tháng 1 tháng 3 đúng không còn hiện tại nó đang là mô hình giá xuống và cái này tích cực thì nó cũng chưa phá vỡ được cái mô hình này ta nên à, nếu chết đinh thì cái, nên cái nhẫn đợi nó break qua rồi nó điều chỉnh ta mua chưa muộn vì thanh khoản của bao rất là lớn ta thấy như phiên này thanh khoản đến 31 triệu và cái cách tăng của phiếu bao rất là khó chịu trong tất cả các đợt tăng giá trước thì nó tăng rất là chậm và nó nó chỉ rơi hai ba phiên nó có thể mất hết thành quả của nó tăng rất nhiều lần nó tăng tăng rất là tốt và thành quả tốt nó rơi một cách bất ngờ đúng không ạ cái chết đinh nó là tương đối khó cá nhân du thấy nó quan sát là chết đinh khó và mình chưa từng chết đinh cổ phiếu này thì mình thấy cái cách tăng nó rất là ngắn và và khi nó quay đầu rất là nhanh cái lịch sử như thế thì rất khó chết đinh mình không không xử lý kịp chết đinh theo chen mà nhìn nhìn ra rồi thì nó quá muộn nó đã lỗ rất là nặng thì nếu trước đây nhìn thuần về mặt kỹ thuật thì các anh chị nên đợi nó có thêm một phiên xanh nữa khối lượng tốt như phiên hôm nay là giá tăng tiếp hôm nay à, thì, uh, đóng cửa 12.2 đúng không ạ chúng ta có cái đỉnh giá cao nhất cái phiên trước ở đâu đó 10 à, khoảng 1275 ra mùng 6 9 thì nó vượt có thể lên 13 chẳng hạn thì đấy nó điều chỉnh lại chúng ta mua cũng chưa muộn thì thường những cổ phiếu thanh khoản lớn này thì sẽ nhiều người chưa có niềm tin để chúng ta người ta bán ra trong sau những phiên vượt đỉnh không đi thì nếu giả định như trong trường hợp có một phiên ngày mai như thế thì ta sẽ kỳ vọng cái ngưỡng lên 14,15 và chúng ta bắt đầu mua từ sau phiên ngày mai nhưng mà phiên ngày mai phải là phiên tăng tốt như phiên hôm nay nữa còn uh, mua ngay ngày mai thì nó sẽ rủi ro là nó chạm với đúng cái phiên đấy cái đường kháng cự như phiên uh, mùng 6 tháng 9 đúng không ạ nó dội ngược lại và chúng ta sẽ lại dính đỉnh và lại cái mệt mỏi trên đường Vâng ạ, thì anh Du cũng vừa đã vừa trả lời câu hỏi của chị Trần Thị Ngọc Nhật về câu hỏi của chị là có mua mới cổ phiếu Pau không thì anh Du đã vừa chia trao đổi với ờ, với chị về cái chiều mua mới của Pau à, tiếp theo một một câu hỏi ờ, của một anh đánh giá với xin đánh giá về cổ phiếu Dabaco ạ anh Du có chia sẻ về về cổ phiếu này không ạ Dabaco thì mà chúng ta xét trong cái mô hình trung hạn thì nó vẫn là tích cực tức là nó vẫn là các cái đáy sau dần cao lên đáy sau dần cao lên những ai nắm giữ nó trong 3 tháng 6 tháng qua thì vẫn cảm thấy là tài sản đang tăng mặc dù nó có những đợt giảm rất là sốc vẫn rất là nhỏ tôi thấy nó có tính đầu cơ cao là một người giữ từ năm ngoái năm nay thì cảm giác nó vẫn tăng nhưng chẳng qua là sẽ phải gánh chịu những cái cú mà nó tăng nhanh rồi nó lại giảm rất là sốc còn ờ, về ngắn hạn thì ờ, đơn giản chúng ta thấy là nó có hai lần nó chạm lên giá đầu tư đúng không ạ 3.x64 này và thậm chí hôm trước thì đồng chí nó còn còn cố vượt mà chúng ta nhìn rõ chúng ta thấy là có hai cái nến mà cố vượt và đều thất bại cả đó đều là những cái nến mà bị tội ngược lại tức là trong phiên thì vượt rất là mạnh nhưng mà đến cuối phiên thì cung bán khiến giá dội ngược lại đóng cửa thấp nhất phiên và thành hai cái nến rất là xấu một cái nến là một cái nến bia mộ và một cái nến là đến ờ, bố ngược thế là shooting star bối cảnh ngắn hạn thì nó nó không tích cực còn uh, nhìn uh, trung hạn mà cổ phiếu này đầu tư thì nó vẫn là một cái xu hướng ờ, gối up thôi và cái cách chết đinh cổ phiếu này có lẽ là mua ở những cái kênh giá hiện tại thì có thể là là mua được còn nếu mà chơi ngắn thì nó cũng không phù hợp lắm vì cái mô hình này nó đang thu hẹp dần thì cái biên này nó càng ngày càng hẹp tức là chúng ta mua ở đây thì lên đây sẽ gặp cái lượng cung mà đã mua vượt đỉnh mà nó bị thất bại cái kỳ vọng nó sẽ không lớn chúng ta mua cái giá này giá 57 ừ. và cái kháng cự nó chỉ ở vùng 62 63 thôi rất nhiều người bị kẹt hàng đây nó chỉ đâu đó khoảng 67 ờ, phần trăm 7 8 phần trăm thôi nó không đủ hấp dẫn để chúng ta mạo hiểm và cái lượng hàng bị thoát ra mấy phiên vừa rồi tương đối lớn thì, uh, cái kết quả kinh doanh quý 2 của Dabaco Du nhớ đâu đó nó không tích cực vì nó sụt giảm vì uh, giãn cách ở ngoài Bắc ấy. không biết quý 3 như nào thì cái Du nghĩ là nó cũng có thể nó cải thiện so với quý 2 đâu còn nó không có gì đột biến so với năm trước đâu ta xét trong cả những cái cách chung ấy thật ra khi xét cả cái cạnh kỹ thuật hay là cơ bản và chết đinh ngắn hạn ngắn hạn của số này thì mình thấy là nó cũng không nên bảo hiểm thì nó cũng không có gì xứng đáng cả. Vâng, cảm ơn anh Du có anh à, anh chị Bùi Nhã Hoài Bùi có hỏi về cổ phiếu IAG IAG cổ phiếu này ra nó đã giảm giá từ khi lên sàn đến giờ rồi xét ở khía cạnh cơ bản này kỹ thuật cũng đều rất là tệ cả tại vì cơ bản thì thì doanh nghiệp làm ăn càng, càng ngày càng thua lỗ và, và người chủ doanh nghiệp cũng càng ngày càng mất uy tín các quỹ khi mà bán cho các quỹ ở giá lớn còn về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu mà càng ngày càng giá càng xuống thì không nên quan tâm thì chúng ta sống trên một cái nền đất mà càng ngày nó càng lún xuống thì chúng ta sẽ thiệt hại thôi giống như ta xây nhà trên một cái nền đất mà càng ngày nó càng lún ngôi nhà chúng ta có thể bị mất thôi nhất là tránh để vì cái tư duy bắt đáy với những cổ phiếu này thì nó cũng không không có gì phân tích được nếu mà một, một khi một người đã thích mạo hiểm với cổ phiếu này thì chỉ có tư duy đánh bạc thôi tức là chúng ta nhắm mắt và chờ đợi kết quả sau t ba t năm còn phân tích thì không phân tích được cả cơ vâng, bản là nổi thanh khoản nó không phụ ủng hộ để phân tích vâng ạ cảm ơn anh à, anh Nguyễn Trung Kiên có hỏi về cổ phiếu cổ phiếu VIX ạ anh Dung có chia, chia trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ Vingroup đúng không em đúng rồi Vingroup thì uh, diễn biến trong xu hướng ngắn và trung hạn thì nó vẫn đang là xu hướng xuống rất là tiêu cực kênh giá kênh giá từ tháng tư năm ngoái này nó cũng phá vỡ rồi nó cũng chưa có điểm gì tích cực cả cái sự tích cực của nó có lẽ là chỉ là cái việc đi ngang trong mấy phiên vừa rồi thôi tức là cũng bị giảm nhưng mà cuối phiên nó lại kéo về quanh tham chiếu người ta đang cố giữ cái mặt bằng giá ở vùng 86 87 này thôi nó chưa có gì tích cực cả. cái du gì khi nào nó phải à, nó phải xuất hiện những cái nến mà tăng mạnh và ít nhất nó phải vượt qua cái kênh giá giảm thì mình mới quan tâm bởi vì nó cho thấy là cái xu hướng nó đã đảo chiều nhất là nó có một cái đợt hồi phục mạnh hoặc là nó có thể bắt đầu xuống tăng giá mới đấy là một cái kỳ vọng mới thì có hy vọng hơn còn một khi nó có tăng giá ở chỗ đoạn này nó, nó vẫn là một cái nhịp hồi phục nhịp hồi phục ờ, ngắn mà diễn ra tháng 7 thôi nó không đủ để chúng ta chết đinh giả sử thì nó có hồi phục như này thì nó vẫn là hồi rất là ngắn và và khi hồi nó không vượt thì nó hoàn toàn có thể có sắp sắp lại dội xuống tiếp giống như cái đoạn này đúng không ạ thứ nhất là nên chờ đợi thôi mặc dù nó đang xấu và nó cũng đang cố để để xây một cái đáy bằng và nó đi ngang để nó tiến đến cái điểm break ấy. nhưng mà nhìn cái khoảng cách nó còn xa này thì có lẽ là thêm một vài tuần nữa còn ngắn hạn hiện tại thì mua để đợi và bet cho xác suất mà nó break out thì nó, nó cũng là hên xui thôi và chúng ta có thể chịu những cái xác suất ừ, rủi ro nó bất ngờ nó vỡ xuống về mặt trading thì không nên khi nào nó bắt đầu cái chứng minh là nó phá được cái mô hình giá giảm và có dòng tiền quay trở lại chúng ta quan tâm chưa muộn còn nó đang là ừ. xu hướng ra xuống thì như thế chúng ta mua là bắt đáy vâng ạ cảm ơn anh thì ở đây anh anh thật thạch có hỏi về à, theo hướng t cộng thì anh ấy cứ tới ngưỡng hỗ trợ anh mua kháng cự thì anh bán à, anh chỉ quan tâm ờ, đến thêm về khối lượng và không quan tâm đến các tin tức hay báo cáo tài chính và chỉ đánh theo tuần theo nến và các phương pháp à, thì ở đây linh có chia sẻ thêm anh một chút là à, cái cách thức tiếp cận của anh đây là anh đánh theo kiểu trong một vùng giá sideways tức là chạm hỗ trợ thì anh mua và chạm kháng trợ thì chạm à, kháng cự thì anh bán à, tuy nhiên thì để cái à, à, cái phương pháp này nó có hiệu quả hơn ý, thì anh nên áp dụng với những cổ phiếu thứ nhất nó có tính ờ, thị trường cái thứ hai là cổ phiếu đấy phải trong một cái xu hướng ờ, xu hướng tăng giá tốt để mình có thể mình mình mình đạt được hiệu quả cao đối với phương pháp này à, xin phép trả lời anh một chút ý. thì để chết đinh cổ phiếu nó có rất nhiều phương pháp nhất là phân tích kỹ thuật những người chết đinh ngắn thì người ta dùng nến ý, gọi là price action ý, là chết đinh theo các cụm nến thôi nhất là chết đinh phái sinh forex ý Ờ, dùng cụm nến và các cái kênh giá kháng cự hỗ trợ ờ, kháng cự thì nếu mà anh chết đinh ngắn và trong cái cộng thì anh dùng như thế cũng khá hợp lý còn với những người chết đinh dài hơn người ta dùng các cặp MA ờ, dài hơi hơn rồi dùng các chỉ báo rồi những người chết đinh xa nữa người ta có thể dùng Elliott Way thì có nhiều cách chết đinh khác nhau nó tùy vào cái cái phương pháp của mình là mình chấp nhận là chết đinh kiếm lợi nhuận trong ngày hay cái, cái chấp nhận kiếm lợi nhuận T cộng hay chúng ta chấp nhận là là đi theo xu hướng là chúng ta nắm giữ nhiều ngày thế là mỗi xu hướng có thể kéo dài 3 tháng 6 tháng ra chứng nhận mua cao bán cao để mà nắm giữ trong 3 tháng 6 tháng ấy và có những người chơi đinh theo xu hướng rất là dài hạn người ta có thể nắm giữ vài năm trong một xu hướng nào đấy thì cái cách mua cái bán nó sẽ khác nhau và cái đấy nó sẽ có hiệu quả khác nhau thì anh nên tham khảo nhiều phương pháp khác và nếu phương pháp hiện tại đang tốt thì anh cứ tiếp tục duy trì thôi mình chỉ tham khảo phương pháp khác để mình ờ, mình biết trước sau này nếu mà phương pháp hiện tại nó không phù hợp thì mình thay đổi còn chơi đinh thì có nhiều phương pháp và có nhiều cái cái trường phái lớn ở trên thị trường Vâng ạ, ở đây các anh chị có hỏi về à, hỏi thêm về về dòng thép thì như anh Du đã chia sẻ ở lúc đầu rồi thì còn dòng thép hiện tại thì đang à, tích cực hơn thị trường khi mà đa số các cổ phiếu thép đều đều đã vượt đỉnh à, đã tạo trước đó đầu đầu từ đầu tháng 7 trong đó khoảng Hòa Phát thì Hòa Phát hiện tại cũng chưa chưa vượt qua cái đỉnh gần nhất của Hòa Phát quanh giá 5 năm trong đó thì Hoa Sen và Nam Kim thì đều, đã vượt qua hết ngưỡng này rồi trong khi đó Hòa Phát gần à, gần đây thì hai phiên giao dịch gần đây cổ phiếu tăng khá là tốt và kèm theo đó là khối lượng giao dịch cũng gia tăng. Và anh Du cũng đã chia sẻ là uh, kỳ vọng hoàn toàn có thể kỳ vọng mà Hòa Phát có thể vượt cái vùng đỉnh uh, trước đó quanh vùng giá 5 năm. Thì uh, nhìn chung uh, nhóm uh, cổ phiếu về dòng thép đang khá tích cực. Trong đó thì Hòa Phát là một cổ phiếu mà anh có thể quan tâm khi mà cổ phiếu này nó đang có một cái cái vùng mua khá là khá là tốt uh, ở thời điểm hiện tại trong khi đó các cổ phiếu khác như Hoa Sen hay Nam Kim thì nó đã tăng tăng tăng à, vượt cái vùng đỉnh trước đó khá xa rồi thì anh Du có chia sẻ thêm gì về về nhóm này được không ạ thì trong ba cổ phiếu này anh Du thì vẫn đánh giá là trường hợp của Phát nó sẽ phù hợp với số đông một người hơn còn trường hợp như của Hoa Sen hay Nam Kim thì nó đã tăng quá nóng và nó đang ở cái giai đoạn à, như Hoa Sen thì nó cũng chưa quá nóng đâu Hoa Sen xét trong à, một tháng qua nó cũng tăng nó đang tích lũy trên vùng đỉnh thôi thì nó còn có, có thể có cơ hội tăng tiếp nhưng Nam Kim thì nó đã tăng quá nóng cái đoạn mà tháng 8 rồi thì nó rất là nóng rồi và bây giờ chúng ta mua thì dễ dính cái phay điều chỉnh chúng ta chọn Hòa Phát thì có vẻ hợp lý hơn bởi vì nó cũng mới bắt đầu nó nhú lên thôi và dòng tiền mới bắt đầu vào lại từ mùng 6 tháng 9 ở cái vùng giá quanh 51 thôi nếu chúng ta đánh giá thì chúng ta thấy là một cái lượng lớn tiền đổ vào Hòa Phát trong à, gần một tháng qua thì cái giá đâu đó trung bình à, người ta mua chỉ 51 52 thôi thì chúng ta hiện tại giá 53 giả sử như phiên ngày mai nó có ờ, điều chỉnh ờ, hay phiên ngày mai ngày kia nó có điều chỉnh quanh giá 53 chúng ta mua không đắt hơn nhiều so với người khác đang mua cách đây vài tuần và cái triển vọng vẫn rất là sáng nhưng quan trọng là kiên nhẫn hay không thì cái xác suất của hợp pháp nó vượt đỉnh để đi lên cái giá số 2 số 3 là tương đối cao nhất là khi báo cáo quý 3 đang, đang à, sắp công bố và những doanh nghiệp những ngành thép chắc chắn là quý 3 vẫn rất là tốt vâng, Cảm ơn anh À, ở đây có anh chị có hỏi thêm về ờ, cổ phiếu chiếu mua cổ phiếu Liquidzy ạ. Không biết anh có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Liquidzy thì nó cũng gần giống như kiểu Hoa Sen ấy. nó, đang có một nhịp tăng ờ, nóng của đợt tháng 8 và vượt đỉnh đang xoay gây tích lũy ở quanh vùng đỉnh. Thì cái diễn biến cổ phiếu này trong ờ, vài tuần gần đây thì nó diễn biến co giật rất là mạnh. Thì uh, trong cái diễn biến này thì cũng rất khó để đoán đây là một cái vùng tích lũy để đi lên hay là cái một cái vùng để phân phối nữa, tại vì trước đấy cổ phiếu cũng đã có cái quá trình tăng rất là là mạnh từ cái ờ, đầu tháng 8 rồi cuối tháng 7 19 tháng 7 bắt đầu đi lên từ giá 11 lên đến hiện tại là giá 20 là tăng đâu đó 80 và với một cổ phiếu vượt đỉnh sau đấy ờ, từ cái điểm xuất phát cách xa đỉnh như này và nó vượt xa đỉnh nữa rồi nó, bắt đầu điều chỉnh là cái mức tăng là nó có thể nó đã thỏa mãn những ai đấy à, đầu cơ cổ phiếu này rồi và nhìn cái diễn biến của phiếu trong những phiên gần đây thì cái xác suất dù sao nó đang nghiêng về phía giảm nhiều hơn thì người thấy là cái số phiên giảm nó đang chiếm đa số và nó đang uh, nổi trội hơn và khối lượng thì thì uh, xét về khối lượng giảm trong một tuần qua thì nó đang mạnh hơn là khối lượng tăng Thật ra cá nhân dung nghĩ cái xác suất vượt cái đỉnh 20 hiện tại đang thấp hơn là cái cái xác suất mà hoặc là sideways hoặc là có thể vỡ lại đỉnh 17 à, vỡ lại cái chỗ 17 mà nó đang là hỗ trợ nếu mà mình mà xác suất còn giả định trong trường hợp cổ phiếu này nó sideways thì nó cũng không phải là cái cái cơ hội tốt để chết đinh đúng không ạ chúng ta chỉ chết đinh là ờ, cái kỳ vọng là chúng ta mua nó phải vượt 20 nếu mà chúng ta mua vùng giá 18 19 này đúng không ạ nó chỉ cách một giá thôi nhưng nó phải có phải có xác suất vượt thì ít nhất thì nếu mà giả sử cho sử trong trường hợp mà cổ phiếu này nó vượt được thì chúng ta chấp nhận là mua khi nó vượt 20 và nó vượt xong nó có điều chỉnh trở lại một hai phiên gọi là đi test lượng thấp hơn so với phiên vượt chúng ta mua còn như hiện tại là mua là 50 50 mà xác suất à, về xác suất thua thì cái dụ nó đang cao hơn nên cánh dung nghĩ là không nên mua và nên ờ, đợi vì cái xác suất cổ phiếu này khi giảm đang đánh giá cao hơn là tiếp tục vượt đỉnh đi, đi đi lên tiếp cảm ơn anh ở đây chị Yến chị có hỏi về ờ, trường hợp ghi nhận cổ tức của đất xanh và thì khi mà chia sẻ với chị một chút là khi mà cổ phiếu ờ, mà chia cổ tức bằng bằng cổ phiếu ấy, thì giá cổ phiếu tại ngày giao dịch cường quyền nó sẽ điều chỉnh thành một mức giá mới và căn theo cái tỷ lệ cổ tức và cái ngay sau ngày à, tại ngày giao dịch công quyền đó thì cái giá, giá mua bán thì chị sẽ căn cứ theo cái giá sau chia đó đúng như như là chị đã trao đổi à, một anh có hỏi về cổ phiếu ờ, PC1 anh dụ có chia trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ nay cổ phiếu này khá tích cực trong phiên ngày hôm nay rồi, vâng, cổ phiếu này ra cá nhân zoom anh có quan sát và thấy nó vượt đỉnh cuối phiên đấy vâng, rất tình cờ mình bật thì anh ấy hỏi thì cái nhân thấy là cổ phiếu này xét về ờ, cái cạnh ngắn hay trung hạn nó đang rất là đẹp các đỉnh thì càng ngày càng đi lên cao và và đỉnh ngắn hạn thì nó cũng đã vượt qua rồi một khi cái đỉnh nó chưa vượt qua thì nó xấu còn nó đã vượt qua nó đều đều là tích cực về quan điểm kỹ thuật thì các anh du thấy là mình chấp nhận mua khi nó vượt đỉnh thì uh, cuối phiên nay mình không mua được có thể là mua đầu phiên ngày mai thôi nếu mà nó chưa có mức tăng giá nhiều so với cái giá ngày hôm nay hoặc là canh những thời điểm trong phiên nó có những cái dao động tâm lý người ta còn sợ người ta bán ra thì thì uh, về triển vọng thì mình không không biết đánh giá phiếu này nó sẽ lên được bao nhiêu vì nó không phải cái mẫu hình nào cả để mình mình áp mẫu hình và để mình phân tích ấy. rất khó để, để xây được cái cái giá kỳ vọng nhưng mà về thuần về mặt kỹ thuật thì nó vẫn là tín hiệu mua rất là tích cực uh, vì xu hướng ngắn hạn và dài hạn uh, trung hạn nó đang rất là tích cực và cái nến ngày hôm nay nó cũng vượt hẳn đỉnh nó không có cái kháng cự phía trước cả. Uh, quan điểm của du là mạo hiểm mua thôi mình nhận rủi ro ví dụ như ngày mai mua ở vùng giá 37 38 chẳng hạn mình chấp nhận do là nó vượt được cái giá 36 này thì mình cắt lỗ Tức là vỡ ngược lại cái kênh giá này vỡ 36 mình cắt lỗ rủi ro đâu đó khoảng giá rưỡi hai giá còn kỳ vọng thì giả định trong trường hợp mà chúng ta thuần mà lý thuyết nó bằng cái kênh giá của cái nhịp tăng gần nhất hay là dù đo quạ nó cũng không theo mẫu hình rồi đâu tức là nó kỳ vọng ở vùng 42 tức là như thế về mặt lý thuyết thì chúng ta thấy là có một cái kỳ vọng và một cái rủi ro để chúng ta đo lường được cái kỳ vọng là khoảng 4 giá nếu mà mua được vùng giá 37 và 8 là khoảng 4 đến 5 giá rủi ro khoảng hai giá đúng không ạ tức là chấp nhận chơi được giá khoảng hai giá thì như thế là cái kỳ vọng lợi nhuận khoảng hai lần rủi ro để mạo hiểm được thì trong bối cảnh thị trường sideways hiện tại thì cái rủi ro trông thì cũng rất là thấp nên cổ phiếu nó đẹp thì mình cứ cứ mạnh dạn tham gia một chút không sao cả vâng, không cảm ơn anh thị trường đang xấu mà đang đau chen thì mình sẽ sợ còn thị trường là sideways thì thì không may chúng ta có sai cái lỗ nó rất là nhẹ thôi tham gia nhất là tham gia cổ phiếu mạnh này du rất ủng hộ còn mua bắt đáy thì nó sẽ nó sẽ không tốt tại vì bắt đáy thì nó sẽ khiến chúng ta dễ thua lỗ hơn nguyên tắc của trading là, là chúng ta phục vâng. thịnh không nên phục suy vâng cảm ơn anh du à, do cái thời lượng chương trình cũng gần hết thì linh xin phép được uh, trả lời một câu hỏi uh, cuối cùng uh, trước khi chúng ta kết thúc uh, buổi ngày hôm nay ạ à, có anh uh, phạm xuân hoa có hỏi về chiều giữ uh, dài hạn đối với cổ phiếu vds ạ. chứng khoán dòng việt ạ. anh dũng chia sẻ gì về uh, câu hỏi này không ạ câu hỏi này rất là khó câu hỏi của anh là giữ dài hạn thì dũng không biết anh giữ bao lâu và anh đang mua bằng tiền thật uh, hay không Tại vì với một người đầu tư dài hạn thì chúng ta ờ, xác định chúng ta nắm giữ năm 10 năm chúng ta giống như chúng ta mở một cái cửa hàng hay một cái quán ăn ấy, ta sống chết với doanh nghiệp chúng ta và chúng ta hưởng cái thành quả thì cái dung nếu mà anh chị đầu tư 5 năm hay 10 năm vào chứng khoán ấy, thậm chí hai ba năm nữa thì cái việc hái quả dung vẫn khá là sáng và xác suất thắng rất là rất là cao thì mình đánh giá cao ngành chứng khoán còn nếu mà để ờ, trả lời câu hỏi dài hạn mà du không biết anh đầu tư bằng tiền gì và nắm giữ bao lâu và anh chị chấp nhận rủi ro bao nhiêu thì rất khó trả lời vì ngắn hạn thì cả ngành chứng khoán nó đang sideways và đang đang điều chỉnh ờ, trở lại do nó đã tăng nóng thời gian trước nhưng mà triển vọng ờ, năm 2022 thì cá nhân du vẫn đánh giá rất là tích cực và trung tâm tư vấn đầu tư vẫn đánh giá rất là tích cực thì cá nhân du nghĩ là cái này nó tùy thuộc vào cái, cái mức độ chấp nhận rủi ro của anh thứ hai là cái thời gian anh nắm giữ và thứ ba là cái sự kiên định của anh vào cái cái việc đầu tư cơ bản tại vì đầu tư cơ bản thì nó và cái việc nghiên cứu về doanh nghiệp nó nó bài bản và nó chuyên cần hơn nếu chúng ta hơi hợt chúng ta mất tiền còn chiến đinh thì nó nó dễ để chúng ta đưa ra quyết định hơn bởi vì nếu mà sai thì đơn giản là các lỗ thôi còn đầu tư nó cần nghiêm túc hơn thì anh nên đọc các báo cáo về ờ, ngành chứng khoán và báo cáo về về cổ phiếu tổng việt để anh quyết định và cái này nó phụ thuộc vào cá nhân anh thôi vâng cảm ơn anh du à, do thời lượng đã đã hết thì à, linh xin phép được dừng cái buổi à, à, chia sẻ ngày hôm nay tại đây à, thì cảm ơn anh du đã à, tham gia chương trình ngày hôm nay à, cảm ơn các anh chị khách hàng đã tham gia chương trình